Xin chào ờ, tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về một cái cách chơi tài xỉu một mẹo đánh tài xỉu bịp hiệu quả nhất năm 2020 hiện nay và đây nó được coi là một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất đó chính là cái ờ, máy thu âm hay còn gọi là máy phân âm hột tài xỉu đây nó là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang và mới nhất 2020 áp dụng cho những anh em nào đi làm tay con và có thể sử dụng cái ờ, máy phân âm này ở bất kỳ những cái sòng sới nào tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ nói qua về cái ờ, công dụng cũng như cái cách thức hoạt động của cái ờ, bộ sản phẩm máy phân âm hột tài xỉu đây nó chính là cái máy phân âm hột tài xỉu anh em đây nó là cái cấu tạo bên trong của cái máy về cái phần cấu tạo thì đây nó chính là cái phần cục dung này còn phía trước này đây nó sẽ là cái um, phần bộ phận thu âm thanh nó giống như là tai của chúng ta khi chúng ta đi chơi thì um, muốn nghe được thì phải có cái tai này còn đây nó là cái bộ phận bảo dung này để cho báo dung cho chúng ta biết về nguyên tắc hoạt động của nó khi nó thu được âm thanh từ cái bộ hột nó sẽ truyền qua cái tai này đây tôi gọi cứ gọi cái tai nó sẽ truyền qua đây và nó phân tích qua cái dòng mạch ở trong cái um, bộ vi xử lý này, ở bộ mạch ở bên trong cái máy này và qua đó truyền vào cục dung về cái nhịp dung của nó thì đây nó chính là cái nhịp dung 123 nó sẽ là dung hai cái ngắn 3 4 5 nó sẽ là một dài một ngắn và 4 5 6 nó sẽ là một cái dài và anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559 anh em có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại này ờ, cũng được 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem đây nó là cái bộ hột tài xỉu toàn bình thường nói luôn với anh em đây nó là hột tôi đã xử lý rồi nó không phải là hột trợ nếu mà hột trợ thì nó sẽ là những cái bộ hột như này đây nó là hột trợ 100% này. anh em nhìn cái cạnh góc của nó, nó hoàn toàn có sự khác biệt cái bộ hột này đã được tôi bo đi rồi đó và tôi sẽ dùng luôn cái bộ hột bo này để à, test thử cái bộ máy phân âm xem cái hiệu quả của nó như thế nào không chỉ có hột trợ có thể nghe được mà hột bo rồi hột làm vẫn có thể nghe được về à, cách sử dụng nó rất đơn giản thôi khi vào chơi anh em bật cái công tắc lên gạt sang bên tay phải ra sang tay phải và đây nó là một cái bộ phận khởi động còn đây nó là công tắc này chúng ta sẽ ấn hai lần Đó. như thế này là có thể chơi được rồi bây giờ tôi sẽ để cái máy này đây và test thử cho anh em xem còn đây nó là những cái nhịp rung của nó anh em chú ý vào những cái nhịp rung này sẽ biết được cái độ chính xác của cái máy này như thế nào khoảng cách từ hột cho đến máy đường xa từ một mét rưỡi cho đến 2 mét anh em vẫn có thể bắt sóng được đây là điều thứ nhất điều thứ hai là cái thời gian giữa hai chén là để có máy báo được thì mất khoảng nói chung là mất từ 5 cho đến 10 giây là để ờ, máy nó ổn định lại để nó có thể báo cho chúng ta biết chính xác về cái độ hiệu quả của nó 100% tôi không dám khẳng định là tuyệt đối chính xác 100% nhưng mà tôi có thể tự tin là máy này ờ, báo cho chúng ta biết chuẩn từ 80% bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem máy tôi sẽ để đây và tôi sẽ lắc thử khoảng cách này nó rơi vào khoảng 40 phân máy thì nó rất là êm nên rất là khó có thể phân biệt được thì ờ, tôi để ở đây tôi sẽ test thử qua xem cái nhịp rung của trên máy này máy rung rất nhỏ anh em khó nghe rồi tôi sẽ khui này, trên đầu này. bây giờ nó rung hai cái ngắn anh em ạ hai càng ngắn tất nhiên nó sẽ là 123 123 chúng ta sẽ vào cửa xỉu đó có 1 có 3 xỉu số 9 bây giờ nó là hai cái dài nhé hai cái dài nó sẽ là 456 à, xin lỗi hai cái dài hai cái ngắn nó sẽ là 123 tôi sẽ khui cho anh em xem đó, có một có ba như chẳng trước 135 xỉu số 9 tiếp bây giờ là một cái dài một cái dài anh em nhìn bốn năm sáu tôi sẽ đặt vào cửa tài đó hai con lục và một con nhất tài số 13 tiếp tục hai cái ngắn hai cái ngắn tất nhiên nó sẽ là một hai ba rồi tôi sẽ đặt vào cửa xỉu nhất nhị tam đó có con nhất con tam thiếu con nhị nhưng mà thoải mái điểm ăn nó chỉ có 8 điểm thôi vẫn là hai đường ngắn với nhau tiếp tục vẫn là nhất nhị tam Đó, như trái này trường chân phản này nó lên tài số 11 chén phản thì trong tài xỉu chuyện chén phản nó là bình thường vì nó không thể tuyệt đối được tôi đã nói ngay từ đầu máy này nó không thể tuyệt đối 100% vì nó chỉ là cái bộ phận hỗ trợ cho chúng ta thì chúng ta không thể là nói là máy nó phải báo chính xác 100% được tôi sẽ ờ, lắp thử cho anh em một vài trang nữa bây giờ nó là một dài một ngắn trong đó thì một dài một ngắn tất nhiên nó sẽ là ba bốn năm này có con năm anh em nhé một hai năm chén này không dung bỏ bây giờ nó một cái dài anh em một cái dài 456 nó hai con ngũ và một con nhất một cái dài tiếp tục 456 tứ ngũ lục đó có lục có ngũ thiếu con tứ nhưng mà vẫn thừa điểm ăn đấy là về um, cái cách chơi cách sử dụng rất là đơn giản bây giờ tôi sẽ um, hướng dẫn anh em cái um, cách sử dụng pin khi không chơi nữa chúng ta chỉ cần tắt công tắc này đi thôi còn bên trong này nó sẽ là cái cục pin đây pin bình thường nhá pin à, pin ba số A bán rất nhiều trên thị trường nên anh em không sợ là phải đi đâu là phải sợ thiếu pin hay là phải đi mua những loại pin đắt tiền làm gì cả cứ pin bình thường anh em lắp vào là có thể chơi được rồi Để anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái sản phẩm máy phân âm của tài xỉu này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình